Música hum. cái mầm của nó thì cái độ mầm nó mọc ra như nào ạ? Đây ạ, chúng tôi có thể các bạn thấy đây. Sai mà mẫm. Sai, sai có nghĩa là nhiều các bạn nhé. Nhiều, nhiều, mầm, nhiều, mẫm. nhiều mầm mẫm đây này các bạn này. Như đây, rất nhiều và ta có thể lưu lên trên này một chút ạ. Ta có thể lưu lên đây một chút. Cái này ờ, tốt quá mà sao nhà mình chưa hái ạ? Hái không kịp. Hái không kịp ạ. Vâng, ông đánh giá là cái tỷ lệ mầm nó nó nó nó, nó vươn ra như nào? cái tỷ lệ mầm nó vươn ra như nào mầm cô cái nó vươn lên nhanh lắm rồi nhanh lắm ạ vâng đây là đây đây các bạn này đây chúng tôi có thể đây chúng tôi có thể mầm cứ xít xít vào nhau các bạn này đây đây này đây này nó cứ xít xít này đấy xít mà lá nó rất là to to nhưng mà lá nó dày đây như cái này đây các bạn này to dày không có một tì vết gì các bạn nhé lá rất đẹp như này ngọn là mẫm cây thì to như thế này và các ánh của nó phát triển như thế này khi mà mình cắt những cái này đi thì những cái ánh kia nó lại đâm ra rất nhiều vâng nó sẽ đâm ra rất nhiều các bạn ạ đây đây này. những cái ví dụ tôi cắt cái mầm này đây đây Đấy. rất là ngon các bạn nhé rau ngon mà mầm nhiều lắm mầm mẫm Đây. À, thưa ông làm à, ờ, nếu như mà ông dùng vân thường thì cái mầm của nó như nào nếu đồng phân thường thì mà không đựng lẫm như thế này không đựng đẹp mà chất lượng rau nó cũng không được như thế này à vâng thế và ông đi bán thì người ta có thích cái rau này không ạ nếu đi bán thì thích lắm ngài người ta cũng muốn người mua vâng mọi người còn à, mua rồi lại còn muốn lấy lửa về nhà hái thêm nhưng mà không hái được kịp thì phải chịu à, đấy vì buổi chợ nó có thời có buổi vâng thưa các bạn với thời tiết ờ, năm 2020 rất là khắc nghiệt và người trồng rau đặc biệt là những dòng rau ná thì đã gặp phải những khó khăn gì thì sau đây chúng tôi à, phỏng vấn ông Diêm Trọng Khách ở khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh à, trên diện tích là 10 thước à, mùng tơi và ở đây là cũng có trồng có để lại à, một cái lượng để làm giống để bán con giống à, mùng tơi và à, số còn lại thì ông đang rau đang vào thu hoạch. À, vâng thưa ông Dân Ngọc khách ạ, ông có thể cho biết là à, với cái thời tiết khắc nghiệt của cái vụ xuân năm 2020 này thì người trồng rau gặp phải những khó khăn gì ạ? Thì từ ờ, ờ, đầu năm đến giờ <clears throat> thời tiết khắc nghiệt, thời tiết khắc nghiệt, thì gieo con giống mùa thì nó bị sâu cuốn lá, sâu đục thân. Vâng. cua dần dần nữa sẽ được hồi phục và đến bây giờ là đã được à, xanh tươi non <clears throat> và bắt đầu đến được thu hoạch trong cánh đồng một ruộng lúa mùa tơi đây trông lon tốt mơn mởn vâng lá to vâng thưa ông ông có thể cho biết là quy trình ông chăm sóc à, cái ruộng mùng tơi này như thế nào mà bây giờ lại được à, lon mơn mởn như thế này non tơ ạ cách ờ, quy trình ờ, cách chăm bón thì coi như ờ, lúc đầu tiên là vun uống lên bắt vâng. đầu tôi tung uh, phân nân slip xong rồi băm trộn đều rồi đều xong uh, kẻ vòng tung hạt đến uh, khi mà cây bắt đầu sinh trưởng được 10 15 phân thì bắt đầu tôi uh, dùng cái phân uh, nân slick túi 300 g như thế là hòa vào nước hòa loãng vào nước tưới cho bây giờ là đã top 10 rồi vâng ờ, thưa ông là ông có nói là lúc đầu là ông dùng cái túi 5 cân này lúc mới trồng ấy 5 cân này là trộn vào đất sau đó mình đánh muống và mã đánh mình trồng ừ. và với cái chỗ 10 ờ, thước này thì mình áp dụng thế và sau đó thì mình Ông ờ, có thể có hòa chung với cái ngoài cái Sinic túi 300 g ra thì ông có hòa chung với cái gì không ạ? Đây là mình vừa dám ờ, vào. Ờ, con Sinic này thì theo tôi cũng dùng thêm cả lân Quang Thắng. Quang Thắng là ông dùng bao nhiêu ạ? Quang Thắng thì cũng có. Mình có thể đi lùi lại tí. Vâng. Mình có thể đi lùi lại tí ạ. Quang Thắng thì ông dùng bao nhiêu ạ? Quang Thắng thì cũng ừ, mỗi một lúc này à một ruộng này cả tưới cả ruộng thế không phải hết hai túi hai hai túi hai là túi mỗi túi một cân à mỗi túi một cân vâng thế là kèm thêm kèm thêm vào vâng thế và có dùng thêm ờ, lân xanh không ạ nếu mà lúc nào cảm thấy nó cần vôi nữa thì nó thêm ít ờ, túi ờ, lân xanh vào vâng thì càng tốt vâng và ừ. sau khi mà mình đã dùng cái túi 300g cái phân xin tân phát bắc giang hòa với một ờ, một đến hai cân quang thắng để mình tưới cho cái rau này thì sau bao nhiêu ngày thì mình được thu ạ? Tưới tức là thì chỉ là sau đó, tuần nữa là được thu hoạch. Một tuần nữa là được thu được. Ừ. Vâng. Thế và xin hỏi là à, đến ừ. giai đoạn này thì ông đã thu được mấy lứa rau rồi ạ? Nếu như cây sinh trưởng như này bắt đầu tôi thu hoạch được hai lứa này. À, mà mỗi lứa như thế là được mỗi lứa này cũng phải được hàng trăm mớ. Được hàng trăm mớ mỗi một luống như này là được 200 mớ 100 mớ vâng thế trước đây mà chưa có phân silic thì một luống này nó được bao nhiêu mớ ạ ừ, chưa có phân silic thì mỗi luống thì được ờ, bốn năm chục mớ bốn năm chục mớ nhưng mà có phân silic thì được hàng trăm mớ ừ. ừ, năng vâng. suất không phải gấp đôi năng suất gấp đôi ạ à? vâng ừ. thế và ông đã hái được ờ, hai hai nứa rồi phải không ạ ừ. đây quay chỗ cắt này vâng và sau đây ta nhận xét cái rau À, vâng thưa các bạn, ngày âm lịch là ngày hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4 à, năm 2020 và ngày dương lịch là ngày 28 à, tháng 4 năm 2020 và ở đây trên diện tích là 10 thước và ông có để bớt lại là hai luống để làm giống và thưa các bạn là đây cũng là một à, cư cự giống về giống rau mùng tơi cho nên những bạn nào đặc biệt trong tỉnh Bắc Ninh mà muốn mua giống mùng tơi giống rau ngon thì hãy liên hệ với ông Diêm Trọng Khách để mua các bạn nhé và sau đây chúng tôi cắt những cái ngọn rau lên để chúng ta nhận xét về cái ngọn rau này ông cầm giúp tôi ừ. để tôi có thể đi vâng thưa các bạn là nhìn những cái rau non tơ như thế này và ngọn nó rất mập như thế này thì các bạn nghĩ rằng đây là những cái rau mà dùng kích thích nhưng ở đây hoàn toàn chúng tôi cam kết bởi vì ông dân Trọng Sách là hàng xóm của công ty chúng tôi cho nên là ở đây chúng tôi cam kết các bạn là không có kích thích và cũng không không à, một tí kích thích nào không có một tí kích thích nào đấy ở đây tôi có thể tôi cắt thêm những cái những cái mầm như này những cái mầm với những cái mầm mập như thế này thì thưa ông là à, nếu như dùng phân thường thì mầm nó có mập được ngay không ạ nếu dùng phân thường thì không bao giờ mập được thế này <clears throat> có có ừ. vâng thế và như thế này mình đánh giá về cái rau này thì trước hết mình nhận xét về cái lá này nó như nào ông nhận xét về cái lá này nó như nào lá dày và xanh và to bản vâng lá dày ừ. xanh đây tôi có thể cắt thêm một số cây nữa để cho các bạn xem nhé đây tôi cắt đây này đây nó ra các bạn này nó ra rất nhiều ánh như thế này này nó ra ánh nhiều như thế này mặc dù là mới cắt ừ, rau lứa này là lứa thứ hai phải không ạ đây ờ, có một số chỗ là tốt ông đã hái rồi những cái chỗ mà các bạn nhìn thấy xấu là những chỗ đã hái rồi các bạn ạ còn những chỗ tốt là những chỗ mà chưa hái đến nứa như chưa hái đây này nó ánh nó rất nhiều này các bạn này đấy đây này. đây lá nó rất đẹp như này lá nó dày cây nó rất là mập đấy và ngọn nó vươn phải ạ ngọn nó vươn như này đấy đẹp vâng và cái cái màu xanh của cái rau mà dùng phân thì ông nhận xét là màu xanh của nó như nào màu xanh lục đẹp ngon vâng đấy, nó không xanh kẹt như cái các loại ờ, phân kia các loại phân kia là nó xanh màu nó xanh đậm xanh xanh kẹt như kiểu trông như, như gần như sánh đen xanh đen trông nó không ngon vâng Đấy, trông này nó xanh nơ này nó mới ngon xanh nơ này nó mới ngon này các bạn này xanh nơ này thì có biểu hiện nhiên là rau sạch vâng Đấy. Ừ. đây thì ông um, có giảm được lần uh, thuốc trừ sâu nào không ạ thuốc bảo vệ thực vật nào không ạ cũng thỉnh thoảng đôi khi cũng phải ờ, có một tí thuốc bảo vệ thực vật ờ, à. thuốc thuốc ờ, uh, à, sinh học vâng cũng có nhưng mà um, uh, thuốc uh, ông ở đây chủ yếu là dùng thuốc bảo vệ sinh học đúng không? Sinh học. Chứ không dùng cái thuốc uh, kia. Ừ, thuốc khoa học. Vâng. Chất. Đấy. Và ở đây thì ừ. ông đánh giá về cái mầm của nó thì cái độ mầm nó mọc ra như nào ạ? Đây ạ. Chúng tôi có thể các bạn thấy đây. Sai mà mẫm. Sai, sai có nghĩa là nhiều các bạn nhé. Nhiều nhiều, mầm nhiều, mẫm. nhiều mầm mẫm đây này các bạn này. Như đây rất nhiều và ta có thể lưu lên trên này một chút ạ. Ta có thể lưu lên đây một chút cái này ờ, tốt quá mà sao nhà mình chưa hái ạ? Hái không kịp Hái không kịp ạ? Vâng, ông đánh giá là cái tỷ lệ mầm nó nó nó nó, nó vươn ra như nào? Cái tỷ lệ mầm nó vươn ra như nào? Mầm tôi cái đó nó vươn lên nhanh lắm rồi Nhanh lắm ạ? Vâng, vâng, đây là các bạn này Đây chúng tôi có thể Đây chúng tôi có thể Mầm cứ xít xít vào nhau các bạn này Đây, đây này Đây này, nó cứ xít xít này Đấy Xít mà lá nó rất là to To nhưng mà lá nó dày Đây như cái này Đây các bạn này To dày Không có một tí vết gì các bạn nhé Lá rất đẹp như này Ngọn là mẫm Cây thì to như thế này Và các ánh của nó phát triển như thế này khi mà mình cắt những cái này đi thì những cái ánh kia nó lại đâm ra rất nhiều vâng nó sẽ đâm ra rất nhiều các bạn ạ đây, đây này. những cái ví dụ tôi cắt cái mầm này đây ngon mà mầm nhiều lắm mầm mẫm đây. À, thưa ông làm à, ờ, nếu như mà ông dùng phân thường thì cái mầm của nó như nào nếu dùng phân thường thì mầm không đựng mẫm như thế này không đựng đẹp mà chất lượng rau nó cũng không được như thế này à vâng thế và ông đi bán thì người ta có thích cái rau này không ạ nếu đi bán thì thích lắm ngài người ta cũng muốn người mua vâng người còn à, mua rồi lại còn muốn lấy nữa về nhà hái thêm nhưng mà không hái được kịp thì phải chịu à, à? buổi chợ nó có thời có buổi vâng vâng thưa các bạn là gia đình ông diêm trọng thách đây là ừ. uh, gia đình uh, ông là thương binh uh, chất độc của da cam uh, cả gia đình là có 5 người thì bốn người chất độc của da cam cho nên là uh, không có nhân công và ở đặc biệt là khu cả lễ này là một khu đất rau cho nên không có nhân công để hái cho nên để mùng tôi tốt quá như này chứ nếu như mình hái bớt đi thì nó còn mọc mầm nữa phải không ừ. đấy nó còn mọc nữa lên cho phải <coughs> như này đâu đấy và mồng tơi đây rất non tơm và sau đây thì ông có thể là uh, đưa chúng tôi sang đối chứng với diện tích mà ông trồng và nếu thưa ông là nếu để nói về phân xin thì ông nói một câu như thế nào ông nói với các bạn ờ, khán giả cộng đồng mạng như nào nếu so sánh giữa phân uh, lân silic <clears throat> và các loại phân thảo bia thì tôi tôi thấy phân lân silic là tốt hơn nào là có uh, hiệu nghiệm hơn các cái phân kia nhiều và ông có trước đây ông nói là <clears throat> nếu mà dùng phân thường thì một luống chỉ hái được khoảng 50 mớ phải không ạ nhưng mà dùng phân Sinic thì nó phải được gần hàng trăm mớ phải không ạ vâng. thì ờ, ừ, ờ, với cái phân Sinic mà nó ưu điểm như vậy thì chúng tôi cũng khuyến cáo bà con là chúng ta cũng lên ứng dụng vào rau và bây giờ mình đi sang bên kia đối chứng nhé Thank you. xanh mơ là xanh mơ còn đây, đây là mùng tơi gì ạ đây là nó xanh xanh ạ ừ, tơi xanh à mùng tơi xanh thế thì có vâng. cùng trồng với bác một ngày mà cũng cùng trồng một thời gian cùng trồng một thời gian vâng thế và ở đây là người ta cũng chắc là mới hái được một hai đứa ừ, vâng vâng đây các bạn này trên cùng một diện tích chỉ cách nhau có một cái mương nước các bạn nhé đấy nhưng mà đây thì uh, ờ, mùng tơi này như các bạn này cây nó rất là cằn cối này cây cằn cối này có nhiều chỗ lại ra hoa ví dụ như bên kia đấy đây đây đây này các bạn này đây nó đã ra hoa rồi đây ngọn thì bé này ngọn này bé như thế này đây đây đây nó ra hoa đây hoa đây ạ hoa đây ngọn thì bé như thế này thì và lá nhỏ lá nó không tơi lá phải không ạ nó không tơi lá nó nhỏ hơn và ờ, của nhà bác thì tốt dập lên dập trời lên nhưng mà ở đây thì rất là thưa thớt ít ngọn như thế này đi sâu à đi sâu vào một một tí nữa đi ạ đi sâu đi sâu, đấy đây và trong này cũng vậy các bạn này trong này đây có hoa hết rồi này, này các bạn này đây có hoa hết này đấy mà ngọn bé như này thì bao giờ được một mớ kìa đấy nhưng mà mồng tơi dùng cái phân uh, của mình uh, thì nó ngọn nó rất là mập và lá nó lại dày lá to mà mầm nhiều mầm mọc cứ tuổi như thế hay là tại giống bắc chất lượng của phân lân nó tốt à, à. tại chất lượng à, phân lân nó tốt phải không ạ chứ không phải tại giống nhỉ nếu mà cái giống này mà đưa cái phân xinic vào thì có được như của nhà bác không cũng phải được như thế cũng được như thế vâng đấy thế nhưng mà bà con này chưa biết các bạn ạ bà con lại chưa biết mà bà con tức là ở đây thưa các bạn là giống chỉ quyết định một phần thôi nhưng mà cái quyết định chính là phân à, đấy và ông thân tiểu khách có nói là nếu như cái rau này mà đưa cái phân xinic vào thì cũng sẽ non Ờ, tơ như của nhà ông Thách và ờ, cũng sẽ nhiều mầm và mầm sẽ to và sẽ ngon ngon nó là như vậy bạn ạ vâng <coughs> và ông có nói gì với ông có nhắn gửi gì đến những người trồng rau ạ tôi khuyến cáo những người trồng rau là nên ờ, dùng phân silic coi gang chất lượng tốt và <coughs> đảm bảo an toàn cho người sử dụng người ăn mà người chồng cũng nhàn hạ bớt các công vâng. sức à, <clears throat> nên ờ, khuyến cáo người nông dân ờ, trồng hoa màu là nên dùng cái phân ờ, Silic là chất lượng nhất. Vâng. À, vâng cảm ơn ông và cũng rất mong là ông có những cái chia sẻ với bà con những người bởi vì ở đây là một vựa rau các bạn ạ. Ở đây người ta đang làm đường còn trước đây là rau mênh mông đến tận mãi tít đằng kia và cái nguồn rau này cũng là một nguồn cung cấp cho tỉnh Bắc Ninh các bạn ạ và nhưng ở ừ. đây thì ừ, là công ty ở Bắc Ninh nhưng mà bà con ờ, ở cái công ty đóng sở tại tại phường này nhưng mà bà con trong phường vẫn chưa biết nhiều đến cái phân xịt này đấy và nhìn những cái ruộng mùng tơi này tôi rất buồn các bạn ạ bởi vì cây thì ngọn thì bé cây thì thưa cái nhánh nó lở thì kém mà ít ruộng ít nhánh ít nhánh mà lá bé mà lá nó không tơi lá nó như này thì chăm sóc cũng rất là vất vả và khi mà chăm sóc mà vất vả mà nó không ra thì buộc là bà con ta lại phải dùng kích thích hoặc là dùng những cái ờ, khi mà nó bị sâu bệnh thì lại phải xử lý sâu bệnh rất là vất vả và uh, ông thưa ông là nếu như các bạn muốn đến thăm hoặc là các bạn muốn đặt mua rau sạch thì ông có khẳng định đây là vườn rau sạch không? cái rau mùng tơi của mình ông khẳng định là rau sạch không có rau sạch khẳng định rau sạch vâng bởi vì ở đây là ông không, không dùng hóa chất ờ, không dùng hóa chất mà chỉ có dùng nhưng dùng rất ít và chỉ dùng cái thuốc sinh học thôi thuốc sinh học vâng. sinh học vâng. thuốc sinh học người ta dùng hai 3 ngày cái là người ta biết sử dụng ăn luôn mà vâng. không phải như thuốc kia vâng. thuốc kia nó bảo con phải tuần lễ 10 ngày là ra vâng. thế mà như ruộng của ông thì ông đã giảm được bao nhiêu lần thuốc trừ sâu thì giảm nhiều à thế trước đây mà chưa có phân xịt thì ông bao nhiêu lần bao nhiêu ngày ông phun một lần đấy chưa có phân xịt này thì bốn năm hôm là hôm một lần ba bốn hôm là phải hôm thế bây giờ có phân xịt thì mấy ngày phải không là coi người cái này có khi hàng tuần là hàng tháng phải luôn à thế thì nó không đánh giá là cái trong cái, cái phân này nó có nhà nữa ạ phân xịt là chăm sóc làm ngàn quá vâng. bởi vì nó À, chất lượng tốt đảm bảo sinh trưởng